Kính thưa đại chúng, Thầy xin đọc câu hỏi của bạn Như Ngọc. Kính thưa Thầy, con có vấn đề này, xin Thầy giải thích giúp con. Con và em con cùng nhau đồng ý bán đất, mua đất khác để xây nhà, để được ở gần với mẹ, tiện bề chăm sóc sau này. Nhưng mấy cô của con nói đây là mảnh đất của ông bà, tổ tiên để lại, nên không muốn cho con bán. Các cô bảo rằng bán đất ông bà để lại sẽ khó làm ăn, rồi bị ông bà phạt không phù hộ cho nữa, như vậy có phải không Thầy? Con kính mong Thầy chỉ giúp con phải làm thế nào để ông bà tha lỗi vì chúng con bán đất ạ. À? Con xin Thầy chỉ dạy cho con. <laughs> Nha. Đại chúng rõ câu hỏi này chưa? Đấy, bạn Ngọc bạn hỏi là bây giờ bạn với em bạn là muốn bán cái mảnh đất à, mà ừ, của ông bà để lại đấy để mua một cái chỗ mới ở gần với mẹ chắc mẹ bán ở một chỗ khác không ở cái mảnh đất của ông bà để mà dễ bề chăm sóc mẹ thế nhưng mấy bà cô thì lại bảo là ừ, bán cái mảnh đất của ông bà đi thì như vậy là không tốt ừ, ông bà sẽ không phù hộ ông bà phạt cho nên là sẽ làm ăn sẽ không được đâu sẽ không tốt cho nên bạn lo nhưng bạn hỏi thầy xin à, trả lời cho bạn à, như ngọc và đại chúng thế này thì chúng ta biết ấy, dân tộc mình ấy, có quan niệm rất nặng nề về cái mảnh đất phải không mảnh đất nhất là gọi là quê cha mộ tổ rất là quan trọng cái thời phong kiến ấy, hầu hết đất đai ấy, là nằm trong tay của địa chủ còn dân thường thì chủ yếu là đi làm thuê thôi có được cái mảnh đất để ở nhỏ nhỏ thôi còn đâu đi làm thuê ruộng cũng không có cho nên người xưa người ta quý đất lắm thưa đại chúng vào làm sao cả đời phấn đấu để mua được mảnh đất gọi là có mảnh đất cắm rùi đấy à, có mảnh đất cắm rùi ừ, chọn người không có đất chỉ đi làm thuê thì người ta thấy là không có giá trị có được mảnh đất rồi cất được một cái căn nhà à, ngày xưa dựng căn nhà bằng đất thôi ừ, bằng tre bằng lứa thôi cũng là quý lắm rồi và như thế gọi là an cư lạc nghiệp đấy à, như thế an cư lạc nghiệp và và có mảnh đất đấy để để lại cho con cháu gọi là đất hương hỏa mà cái chỗ này đất hương hỏa tức là đất, đất để mà thờ có cái mảnh đất này để cho con cho cháu đấy cũng gọi là một chút gọi là gia sản để lại cho con cháu là quý lắm người xưa là như vậy rất là quý quê cha đất tổ và mảnh đất cội nguồn thì ở đây thì nếu mà xét về cái góc độ văn hóa đấy mà thì chúng ta thấy cái chuyện là mảnh đất cội nguồn nó cũng rất là quý mà mình gọi là quê hương đấy quê hương là chùm khế ngọt <laughs> và là nọ là kia cái đó là quý về mặt văn hóa ừ, có mảnh đất để chúng ta có nhớ cội nhớ nguồn quê cha mộ tổ cái đó là tốt thôi giáo dục cái đạo đức uống nước nhớ nguồn và biết ơn biết về nguồn cội của mình cái đó là tốt và cũng vì cái mảnh đất đấy nó gắn liền với cái tâm tư của người dân mình bao đời như thế yêu quý cái mảnh đất mình ở ông bà ở bố mẹ ở cho nên mảnh đất ấy tự nhiên nó, nó trở thành thiêng liêng và nó thiêng liêng với chúng ta mảnh đất của, của cha, của mẹ, của ông bà để lại thấy nó thiêng liêng. Ừ. Thầy nhớ trong bài thơ của Chế Lan Viên ấy, có bài thơ về, về tiếng hát con tàu có cái câu rất hay như này. Khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Mà người ở đâu á, ở à, một thời gian rồi thì cái tâm mình nó, nó thấm vào trong đất, ở cái chỗ đất ấy. Cho nên lúc cái mảnh đất ấy tự nhiên hóa thành cái tâm hồn của mình nó gắn vào đấy à, cái câu thơ cũng rất là rất là hay mà khi ta ở đất chỉ là nơi để ở thôi còn khi ta đi thì đất thì bỗng là hóa thành tâm hồn luôn à. thế cũng thế cái mảnh đất ông bà tiên tổ mình ở nó gắn bao đời rồi cho nên ấy, mình cảm thấy mảnh đất ấy nó rất là thiêng liêng ừ, rất là rất là máu thịt của mình ừ. thế nhưng mà đối với đạo phật chúng ta thì nhìn thấy vấn đề này nó thế nào à, cái chuyện đó đó cái chuyện mà chúng ta thương tiếc nhớ nhung cái nơi mình ở cái mảnh đất mình ở xét cho kỹ thì nó vẫn là cái tâm ái luyến đại chúng hiểu không với đạo phật thì nhìn rất rõ đấy là tâm ái luyến ái chấp ừ. và cũng do cái tâm ấy mà nhiều vong linh sau khi chết ấy, là thần thức ấy, một là ở thân trung ấm hai là đọa sinh sang cõi ngã quỷ vẫn rất là quyến luyến với mảnh đất của mình đi đi về về qua lại mảnh đất ấy họ nhớ họ cũng bị cái tâm ái luyến ừ. thế và cũng có những người do tâm ái luyến cho nhiều khi lại đọa sinh thành con vật ở đấy con ếch con nhái à, tức đại chúng con dế ở đây đấy ở ngay cái mảnh đất của mình ấy đấy như vậy mà cái người mà ái thân ấy, thì ngay sau khi chết có khi làm con giòi ở cái thân này đại chúng đã nghe câu chuyện mà, mà cái cô gái này cô chết vì cô rất là xinh đẹp chết trẻ chết xong một cái là thần thức nhìn thấy cái mặt mình đẹp quá thế là ngay lập tức nó bị đọa thành một con giòi ở trong lỗ mũi cứ chui ra chui vào để ngắm cái mặt đẹp của mình đấy là ái thân thế còn ái nơi ở ái nhà cửa cũng có thể khiến cho mình luẩn quẩn ở đấy là những cái vong linh luẩn quẩn đấy hoặc là đọa làm những con vật ở cái đất đấy ừ, đó thế cho nên ấy, đạo phật mình thì thấy cái sự thật của nó cái tâm ấy nó vẫn là ái luyến mà thôi mà mặc dù xét về văn hóa thì nó có cái tốt giáo dục đạo lý nhớ nguồn nhớ cội thế nhưng về thực chất thì nó là tâm ái luyến tâm ấy cũng làm cho chúng sinh bị khổ bị đọa lạc cũng cần phải nên buông xả nha. và đức phật còn dạy thế này này trong vô lượng kiếp luân hồi ấy, đất nào cũng là đất chúng ta đã từng ở trên cái trái đất này trên cái mặt đất này và đất nào cũng từng là chỗ mình bỏ thân cả ngài có lấy móng tay ngài móc một ít đất lên và ngài nói là những cái đất ở móng tay này cũng từng là thân của ta trong tiền kiếp chúng ta thấy chúng ta luân hồi kinh khủng không vô lượng kiếp luân hồi và bỏ vô lượng cái thân xác rồi cho nên thân của chúng ta là đầy đại địa này thôi thân của một chúng sinh này luân hồi này này trong vô lượng kiếp luân hồi là thân chúng ta chất đầy đại địa luôn, chỗ nào cũng là máu, là thịt, là xương của mình, đã từng bỏ thân, kinh khủng như vậy đấy. Thế cho nên xét cho cùng thì chỗ nào cũng là quê hương của mình, đúng không? Quê hương luân hồi, trên đại địa này chỗ nào cũng là quê hương mình. Có kiếp mình là người Anh, kiếp mình là người Nga, kiếp mình là người Mỹ, kiếp mình là người Việt, kiếp mình là người Tàu, vân vân vân vân. Đó, thưa đại chúng. Cho nên đối với Đạo Phật là chỗ nào cũng là quê hương hết á. <laughs> đúng không đại chúng? thế thì à, liên hệ với hiện đại bây giờ thì đại chúng thấy à, thời nay này thì rất nhiều người người ta không đặt nặng cái chuyện mảnh đất nữa cái nhà nữa không đặt nặng và họ bây giờ quan niệm là sống thôi thì thuê nhà nhất là thanh niên bây giờ này thanh niên giờ là họ cứ thuê nhà thôi lấy vợ xong cũng đi thuê nhà ở chưa vội xây nhà tiền ấy để để làm ăn buôn bán kinh doanh đã đầu tư phải không? tự nhiên bỏ ra xây cái nhà mất năm bảy trăm một tỷ bạc à, mà cũng chỉ là ở chui ra <laughs> chui vào thôi cho nên họ tính ấy. bây giờ là không có không có xây nhà làm gì vội không không cần mua đất thuê nhà ở trả một tháng vài triệu còn đâu tiền để đầu tư để làm ăn đó nhất là phương tây người phương tây thì họ không nặng về nhà cửa đất cát nhiều họ cứ thuê thôi thuê nhà ở thuê khách sạn ở thích thì ở không thích thì lại đi lại có nhà mới ở thế cho nên người tây họ không đặt nặng và dân mình giờ cũng, cũng học cái này họ cũng không đặt nặng tuổi trẻ ra không đặt nặng chuyện nhà cửa các cụ ngày xưa thì cứ phải làm sao kiếm được mảnh đất xây được cái nhà lên mới là yên tâm bây giờ thanh niên không thế nó không cứ ở nhà trọ thôi mà không thích nhà trọ này chọn nhà trọ khác đẹp hơn đó, ở chỗ hay hơn nó dễ chứ mình đã có cái nhà rồi khó mà bán lắm thưa đại chúng bán nó để đi rời đi chỗ khác rất là khó bây giờ thanh niên nó như vậy không thích ở miền bắc thì chạy vào miền nam thuê nhà ở không ở miền Nam ra miền Trung được <laughs> mà không ở trong nước đi ra nước ngoài nó rất là thoải mái không bị nặng nề tức là tư tưởng con người bây giờ nó khác với các cụ ngày xưa không nặng về về nhà cửa về đất cát nữa cái đấy cũng là một cái tốt tức là con người ta nó không bị chấp mắc không dính mắc nữa vậy thì á, bạn à, như ngọc này này bây giờ hai chị em anh em muốn mà bán cái đất này á, thì cũng vẫn được nhé đó. cái chuyện ờ, dân ta có câu là gì cha con ở đâu thì cha mẹ ở đó mà cha mẹ thường đi theo con cái cho nên cha mẹ đi theo thì ông bà tiên tổ cũng lại đi theo đi theo mình ấy mà đó có duyên với mình cho đi theo thế cho nên nếu mà các bạn cần bán mảnh đất này thì cứ bán thế nhưng mà thầy đề nghị là trước khi bán thì cũng lên làm một cái lễ cáo với tiên tổ ông bà cha mẹ không? vì nhân duyên thế này cho nên con nay phải bán mảnh đất này thế và trích một cái phần kinh phí ở trong tiền bán đất đấy cúng dường hồi hướng phước báu cho ông bà tiên tổ cho cha mẹ nhé cho những người đã khuất những người chủ nhân trước đây của mảnh đất để lại cho mình này này hồi hướng cho các cụ và thỉnh các cụ là theo chúng con sang đất mới ở nghe không? làm đầy đủ như vậy Đó. thì rồi nó sẽ tốt thôi các cụ cũng không ai chấp trước đến mức ấy vì mình trình bày nhân duyên nó đúng là được rồi do duyên thế này chúng con không phải không thể cứ khư khư ở đây giữ cái đất này được vì việc duyên rất là chính đáng chả có ông bà nào mà chấp trước cả thế rồi mình tác phước cho các cụ nhé mà cũng có những cụ nhiều khi là chuyển kiếp tái sinh rồi cái cụ trước đấy có khi là ông mình là chuyển kiếp thành cái ừ, ai rồi ở ở đâu rồi Đấy, trừ khi cụ là ngã quỷ cụ có thể chấp trước thì mình tác phước và mình bạch rõ nhân duyên nhé thì làm như vậy là nó ổn thì các bạn cứ bán bình thường và làm lễ như vậy cho thầy thì nó sẽ tốt nha